quyền mở hội chọi gà vào năm kỷ dậu gà nào về nhất ban thưởng thật to loa loa loa loa dạ bẩm hoàng thượng đây là ba chú gà chọi hay nhất đã được tuyển từ những vòng thi làng xã nhìn qua tướng mã thì thấy toàn gà hay Dạ đúng, thưa Hoàng thượng, gà khác thế nào tiểu dân không rõ, nhưng con chiến thần của tiểu dân có thể nói đứng nhất nhị thiên hạ về độ dũng mãnh, kính xin người xem ạ. Gà này ánh mắt và tiếng kêu dũng mãnh, nhìn thấy gà khác là muốn lao vào chọi ngay. Gà của tiểu dân đã rất nóng lòng muốn đấu, xin hoàng thượng cho đấu trước. Được, được, ai muốn đấu với gà này? Gà ấy tuy hung hăng nhưng chắc gì đã thiện chiến, Xin hoàng thượng xem con kê của tiểu dân Gà này tướng mạo phi phàm, nhanh nhẹn hoạt bát Chắc chắn bách chiến bách thắng Nó cũng đang hăng đấu Xin cho đấu với con chiến thần thưa hoàng thượng Được, được, cho đấu Kim kê cố lên, chiến thần, bách chiến bách thắng Cố lên, cố lên Kim kê cố lên, chiến thần, bách chiến bách thắng Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. con chiến thần đúng là bách chiến bách thắng. Dạ thưa hoàng thượng, tiểu dân đâu có nói sai. Bẩm hoàng thượng, vẫn còn một gà chưa ra sới. Nào, gà số 3 có đấu hay không? Dạ thưa, có đấu. Đấu ư? Nhìn con gà này chẳng có vẻ gì là muốn đấu cả. Chắc nhìn thấy chiến thần đã sợ rụt cổ lại rồi. Hay ông nhận thua đi để bảo toàn tính mạng cho nó. Ta thấy chủ gà chiến thần nói cũng phải Con gà của ngươi nãy giờ nhìn gà khác đấu Mà bất động như gà cổ Không hiếu chiến thì làm sao gọi là gà chọi Dạ thưa hoàng thượng Nó đích thị là gà chọi đấy ạ Vậy thì đấu Hừ, Ông thật không biết lượng sức mình Hả? Cú đá chí mạng như thế Mà gà kia không nhúc nhích sao Hả? Hả? Không thể tin nổi Con gà trông tựa như gà gỗ Mà thật đủ các ngón hay Dạ thưa hoàng thượng Gà cũng như người Phàm là những bậc chuyên tu Học hành uyên bác Võ nghệ cao cường Đều rất điềm tĩnh Tự tại Không cần thể hiện mình bằng vẻ bề ngoài Càng không cần thiên hạ nhận ra mà ngưỡng mộ Chân nhân bất lộ tướng mà Thưa bệ hạ